ok bắt đầu cả livestream của ngày hôm nay thôi 11 giờ chắc hôm nay là một ca thôi quá chúc anh em là con ờ, Assassin Creed Odyssey do tôi tính là hôm nay là là làm con Resident Evil đó mà do công việc của tôi bữa nay nó dạy nhiều người quá tới 7 người luôn về đuối luôn rồi kiểu mà không có sức nào kiểu không có đủ cái năng lực để mình chơi được cái con đó nữa con nó áp lực quá nên thôi mình chơi con nhẹ nhẹ thôi có thể là ngày mai hoặc ngày mốt rồi đó mình chơi Resident Evil hai khoa được ha à gì à, uy tín ha <laughs> âm thanh ổn không âm thanh hình ảnh này nó ổn không em tới vào đây ok nhi hôm nay nó view nó, nó comment nó nhảy ờ, là liền luôn nè chắc là, là tôi không dám thoát ra đúng không mỗi lần mình thoát ra rồi kiểu xe cái kiểu á thì nó lại ờ, lại không có hiện cái comment hai hào anh em giúp tôi ờ, một một ừ, mấy cái like rồi trái tim đồ rồi xe giúp tôi nha xe qua trang cá nhân á xe vậy thôi nhưng mà lúc mà ừ, live livestream xong rồi thì ờ, xóa cũng được chỉ cần lúc lúc livestream này thôi ok like rồi tim quá trời quá đất rồi bắt đầu vô game thôi ừ, và mình ở đây mình có cái chỗ nhận nhiệm vụ của thần uh, thần Hermes nè thần đưa tin cấp 20 cấp 20 không nhận láng hết không có chừa nhận láng hết cứ nhận đây map đó nhiệm vụ nhóc hết trơn nè à. mình nhận cái này ra nhiệm vụ mà nhiệm vụ này nhiệm vụ thường thôi không có bao nhiêu nhiệm vụ thường rồi lỡ rồi mình sẽ làm hết mấy nhiệm vụ này xong qua đây mình mở map luôn trước sau cũng phải mở map anh em ờ, hôm nay có gì vui không kể tôi nghe ừ. <clears throat> hello chị huy ừ hai phút anh từ và anh livestream từ youtube mà qua tới facebook luôn nữa Ờ này chắc quýnh lộn của ta sao nói À chắc vô đây nói chuyện thôi Vô đây nói chuyện Tại youtube view nó thấp quá Ờ, Facebook chứ Facebook view nó thấp quá nên like bên YouTube. Tại ờ, đi cứu người, nhiệm vụ và bác sĩ, có anh đi học. Bị kiểm tra đột xuất. Ừ. Không chơi game kênh vậy đêm khuya hả anh? Hôm nay anh đuối quá chị không nổi em ơi. Hôm nay đuối quá. Tính là không làm luôn á, tính không chim luôn á. Mà thôi, lỡ hứa với Khoa nói Khoa là sáng ờ, anh vô anh coi livestream nó rồi tối tối nó coi lại. <laughs> Nói bình thường Hào. Ừ. Her illness seems to have no cure, and it's spreading. Our sacrifices have done little to draw the attention of the gods. Pigs, goats, all have fallen on deaf ears. We need a beast whose blood will ignite these flames for Kiểu ừ. làm nhiều á thì mình được tiền nhiều rồi cũng mừng nhưng mà làm nhiều quá thì nó lại mệt kiểu tôi làm nhiều chớp quá vừa livestream nè vừa chạy ờ, đàn nè vừa làm PT nè rồi chưa kể là mấy cái ngoại lệ như PT thì mình phải bán sub nè đó anh em mà ờ, tập gym này nọ cần sub này nọ thì liên hệ tôi có cái gì á quýnh lộn hả cái gì đó, chạy đâu hả ủa nhận nhiệm vụ xong đây hả ta Ừ, kế bên đây thôi Nó quấn lộn với thằng một thằng Spartan Tôi sẽ giúp thằng Spartan Ở dưới tụi này là mình sẽ lên lên cái cái cái cái đầu lâu à Ây da Ây da Sao nó quýnh tôi luôn vậy Ây da Con mẹ nó Ôi giúp nó mà nó đi quýnh tôi Thằng chó này Ôi Trời trời trời trời ơi Tôi giúp nó mà nó nó, nó xỏ tôi luôn Ra ngoài đường giờ sợ quá Bị nhiễm bệnh À Nó, nó đang bụng lại Nó chưa học cho nghỉ học mà giờ tôi đang mệt người quá trời nè bị không phải gì nó mệt nó nó, nó mỏi nó, nó mỏi vai gáy á thường thường á là mình trước khi mình bệnh là mình sẽ bị mỏi cái vai gáy tôi thì kiểu ngủ một giấc thức dậy chắc cũng đỡ uống nước nhiều chút xíu anh em tương tác nha thả tim đồ like đồ là xe giúp tôi xe ra ờ, qua trang cá nhân á xong rồi khi livestream xong anh em xóa cũng được chỉ cần cái lúc livestream là có người vô coi là được rồi giờ dạ, nó đang bùng ở trẻ em à thì mấy trường học cho nghỉ mà uh, ờ, red test thường xuyên không hồi bữa mới test đây mới tới cách đây có được uh, chắc được 4 ngày 5 ngày gì mà tôi thì sức đề kháng cao lắm tại hồi trước uh, đi cái vụ ở ở chung với thằng F0 á, mình F1 mà mình ở chung với nó rồi mình nấu cơm cho nó bưng cơm thì tụi nó ăn luôn nói chung cũng bình thường cũng không bị là từ đầu mùa tới cuối mùa hai tháng trời lúc mà dịch bùng á hai tháng trời tôi đi tôi đi bưng cơm mà nói chung là cách của tôi sát bên luôn cũng không có bị test mười mấy lần á không bị là không bị thường trẻ em bị chéo theo ba hoặc mẹ nên bùng chung một loạt à, cái khu này đây ồ nó có con sư tử kìa giết thằng này đã giết thằng này ủa sao chỉ có con sư tử thôi vậy vậy là phóng lao là lụm luôn rồi nó ăn cái gì kìa phóng lao lấy ờ, trái tim lấy trái tim của con bò này nào đây thằng này người gì người spartan mà thôi nha tao lao đi rồi tao cứu mày đấy xong rồi không lâu trời châu vậy châu châu châu bây giờ đỡ bây giờ ừ né mày nè đỡ nè đỡ nè sợ con chó nó nhảy lên người quá bắn không thích bắn không ra đây thích bắn không thích đỡ cả nhà em bị trong là giãn cách em không bị rồi giãn cách em mới dính nữa vậy là ờ, em hay rồi mà thường là mình cố gắng mình rèn luyện thể lực này nọ nhiều vô mình tăng sức đề kháng mình lên khi ta khi cái sức đề kháng mình nó cao rồi thì mình cũng khó nhiễm hơn Thôi chắc mình chạy luôn quá quýnh mấy thằng này mệt quá rồi chứ chắc có thể là tôi bị rồi nhưng mà kiểu mà không test ra kiểu không có test á nên nó lướt nó hết bệnh luôn xong rồi tới tụi, tụi kia bệnh thì mình không bệnh nữa mà giờ là bệnh thì ở nhà thì tiểu tự cách ly thôi chứ nó không có kiểu như hồi trước đâu This won't be enough to please Asclepios. The beast died unwillingly, and with just a heart. We'll only be able to pray for one life. Please, Mythios. The white bull you killed was mine. My farm feeds half of our lease. If I die, people will starve. I beg... <coughs> you did this. I know what it's like to be small and forsaken. You regret... Not an easy... có nghĩa cái trái tim của con con bò đó cứu được ba ba người nhưng mà chỉ cứu được một trong ba thôi thì nãy tôi một là cứu uh, cái nông trường hai là cứu uh, đứa trẻ ba là cứu cái gì đó thì tôi chọn cứu đứa trẻ nhưng mà nếu bị à cái đó tôi biết rồi hậu covid không không cho lại gần cái nhà này cái hậu đáng sợ hơn thì sao cái kiểu mà tôi thấy á tôi thấy dạo này chạy ngoài đường á kiểu mà nhiều đám ma á chứ không phải như hồi trước nữa hồi trước kiểu lâu lâu mới mới thấy đám ma này nọ còn giờ là thấy giống như thường xuyên luôn này không có lao xuống giết được nó đứng ở trong nhà không có lao xuống ôi hai ba thằng luôn không có lao thằng này không có lao thằng kế bên Trời. đơn giản kiểu người ta có thể là người ta bị covid rồi xong rồi tới bây giờ đi này hung nhau đồ ha dead. And you must be Midon. He doesn't speak. So I've heard. I'm here to find out why. Chrysis did this to him. Uh -huh. I thought he did this to himself. To prove his loyalty to her. Now, why would Chrysis want an elder priest to cut out his tongue? Midon is a caring, generous man. I want answers from him. thì sự giờ đang đau lưng lắm nè Kiểu 10 tiếng rồi đâu có nằm đâu Toàn đứng không, đứng với ngồi không giờ nó Chắc xong ca này phải nghỉ luôn quá Không làm được ca hai nữa Làm cái công việc này không có thời gian livestream Nó để sub luôn là xong nó để súp luôn là sao anh em? Và thằng YouTube nó nó súp cho mình luôn hả? Có Facebook hả? Tôi thấy nó có súp đâu. I don't believe you. Dead. How can my baby be dead? I don't know what to tell you. à đây là hồi tưởng lại lúc đầu. My baby. My baby. Tôi thấy coi bên đây có shop đâu ta <laughs> Hình nhất Shop chị Hạo Shop tiếng Anh ờ. À Thằng YouTube, thằng Facebook nó nó tự auto shop mà Từ từ Để tôi ờ, điều chỉnh lại coi Sao kỳ vậy sao có shop ta à mặc định người theo dõi cài đặt chỗ tắt súp chỗ nào ta thì tôi mới like cái con bên này luôn bộ lọc những lời nhiễu tắt súp đâu ta bình luận là chỉ hiển thị không này hạn chế cái này của của của bên ờ, bình luận và kiểm duyệt súp đâu vậy chỗ tắt súp đâu thôi lỡ rồi để mình livestream xong cái này đi để mình live stream để tôi live stream xong ca này nữa rồi tôi mò Chrysis took the baby, didn't she? And she made you cut out your tongue to hide the truth. Where is Chrysis? So now you want to hear what I have. Có đâu? Có này. Cái sub, cái sub mà anh em đang coi ở dưới cái sub đó là của ờ, của tôi bật trên game mà. Đây nè Cái đó là tôi bật trên game là nó hiện sub uh, tiếng Anh lên đó Tôi tưởng nó có sub tiếng Việt Nó hết rồi hả? À. Ông này bị câm hả? Kiểu cắt lưỡi ông Có thể là do tôi không nói á Kiểu mà cái Cái Bình thường tôi live stream tôi nói nhiều lắm Bà ờ, giết bà này hả Giờ giết bà này sẽ được cái ờ, bao tay mùa cấp 16 Ok Đâu rồi bà đó đâu rồi Đây nè Dạ nó mở ra khá là nhiều đó to finding my mother. I must find this altar of Apollo Maleatas. nãy hồi nãy nó hiện giờ hết rồi ừ. do mấy cả trước tôi hay nói tôi kiểu hay nói chen vô cái cái lời tụi tụi, tụi nó nói với tôi tôi nhanh á nên chắc thằng thằng facebook nó không có sub được còn bữa nay tôi ít nói nè tôi mệt á anh em thông cảm nha bữa nay nó bữa nay tôi hơi đuối hai con mà tôi hơi đuối nói hết nổi tôi tới luôn rồi nữa trăm tám mét tranh thủ đi trên đường lụm thêm củi cũng quan trọng lắm đó để có cung có có nâng cấp cung được hay không là nâng chiến thuyền là là do ờ, gỗ đó từ gì đây đâu chết chim mày? Must be getting close. Sao có tiếng khóc ta? Có tiếng khóc. Đi cứu em bé. Đi. Chắc bị thu giữ ăn thịt quá. Trong gần này sao có tiếng khóc em bé được. trong ngôi đền này hình như lúc này gặp lại bà mẹ hay sao nè quýnh không lấy khiên Ây da, ây da kinh vậy kinh vậy nó né nữa một em thứ hai đỡ đi đầu ui à, chậm quá tưởng đông lắm có hai đứa thì dư sức đụng tôi chặt cả hai oh giết th à giết bà này đây đây đây bà này là trong hội thép la luôn nè giết luôn crying in the rain. Had I known then that Mirini had two children, tôi nhớ hồi trước tôi chơi tới đoạn này là mình lên cấp rất là nhanh nha từ từ cấp này lên cấp ba chục rất nhanh Oh, how she wept when his little heart stopped beating. But then I took care of him, placed him on this very altar, screamed for the gods to spare his life, and they listened. Giết. I'll run my spear through your throat for the pain you've caused. Giết thôi. <laughs> cười bà đốt nhà này hả ghê vậy was a weakling who whined to the gods like a pig on an altar. I am more a mother to her child than she will ever be. I can be a mother to you too, Eagle Bearer. This goes beyond my family. You and your cult are going to destroy the Greek world. You bring nothing but suffering. Chạy kìa. kingdom drenched in blood and threaten my life. You are a killer, just like your brother. Here, let me show you. À nè Ác dừa thôi Tụi tôi qua cái đạn cứu con nít rồi Có nghĩa là tôi đi tôi cứu con nít chứ không phải tôi dí theo bả tôi giết Ulysses lit the temple on fire with the boy and me inside. Để bà đó tính sao? Từ từ. Mình phải sống theo kiểu nhân hậu thôi. She left your baby to burn alive. And you saved him. God's bless you, Eagle Bearer. Sleep now, sweet child. Mater is here. I'm not sure saving that baby was the right thing to do. Chạy tiêu. Chrysis's reign of terror must end. If what Chrysis said was true, Mirini believes my brother died long ago. I can't let Cassis walk free. I'll kill that Malaka. Hình như đợt trước tôi chơi là tôi có cứu con nít không ta? Tôi có cứu con nít không hay là là, là tôi dí theo bả? nó bị chạy mất tiêu khi phải lên cấp không chừng nâng cấp bia 3 trên 7 Rồi đi chạy tới đây luôn có phải chỗ mở má ở đây Ủa từ từ À đúng rồi Chạy ở đây mở map Giống như hồi nãy à. à. Vậy tính ra tôi cũng nhân hậu quá chứ Hai lần cứu nít hai lần anh em đợi đi để tôi làm xong con này mình làm tiếp con uh, con Valhalla luôn mà nếu con tôi la Valhalla mà không không giật lắc đó nha con giật lắc là thua tôi để tôi chơi luôn <laughs> chứ nó giật lắc rồi sao lại chim được hạ độ phân giải xuống thấp hết luôn mà còn bị giật lắc thì thua chả nắng quá đồi núi quan du có chỗ để phát chơi vờ 20 16 Chắc đi giết mấy thằng kia đêm mình nâng cấp spear lên quá Mình đang ở đây Dịch chuyển ra chiếc tàu Tranh thủ đi giết mấy thằng kia để nâng cấp spear lên cho mạnh quýnh solo Về sao mình cần sức mạnh của cái spear lắm mũi giáo á anh em nếu tôi tôi đặt cái um, cái webcam rồi trên mạng rồi đặt tiki đã rồi nông không anh em là không được thấy mặt tôi rồi tôi đặt nó xong rồi nó kiểu mà nó tự quỷ đơn hàng thôi nó là nó không kiếm được địa chỉ nó không đó có nghĩa là nó nó nó chuyển tới đây luôn rồi nó không kiếm được địa chỉ nhà tôi xong kìa nó không nó không giao luôn nó quỷ đơn hàng luôn không thôi là hôm nay là đã đã có cái webcam rồi mà tôi nghĩ thôi để từ từ đó tại nhà tôi phía sau nhìn cái bách rau nhìn chán lắm nên thôi đừng tôi livestream vậy vừa có tiếng nói rồi game này rồi được rồi có khi gắn webcam nó lại khó chịu nha nó lại che hết một phần nào đó của của, của con game đi của dân từ từ để tấp gần tới rồi dần thôi chắc tôi bơi vô rồi nó xa quá ông ta từ từ để tấp lại gần gần đó xa quá bơi là ói ẻ hình như sub của youtube là người xem tự tắt à sao người mình máu không thôi có mất máu đâu mà nhảy xuống cái tới con bò kìa đi săn chạy đâu má một mũi tên chết con bò luôn Ồ, bò này của ông này uh, chăng Đây thằng này Bắt được thằng này là mình được cái xà đông Xà đông vàng Còn xa lắm Giết được thằng đó là mình sẽ được cái cái cái, cái quần màu vàng nó tới công chuyện đó với tôi có một canh gác kìa từ từ đông lắm khó vô mình sợ là nó chạy mất thôi chứ từ từ từ từ đây thằng này giết trời châu rồi châu rồi trâu trâu trâu trâu giết nhanh lên tụi kia nó thấy giết nhanh lên Giết Ơi con thằng đứng đây nữa Mấy thằng này đâm một cái không chết Phải đè cắt cổ luôn mới được Thấy tôi dưới từng thẳng thôi nếu nó qua đây hết à Ui. Chưa có gì hết Đưa khi đây đưa ừ, cái khiền này đưa ừ, cái khiền này thằng kia nó quýnh lén Má có thằng kia tham chiến nữa kìa Thôi giọt giọt giọt Có thằng quỷ kia tham chiến nữa khó chịu lắm Có thằng kiểu hunter nó quýnh phụ nữa Tàn hình tàn hình tàn hình Phóng lào Phóng lào Phóng lào Nó muốn sống rồi Ây dạ Ui Ê... chó hôm tơ này Đốt lửa đốt tôi luôn từ từ đó tới đây nó đang canh ok lại cái chỗ mà đang núp nè không được rồi phải lại bóp cổ thôi từ từ đi sau lưng xiết xiết cổ thôi chưa thấy tôi chưa thấy tôi nó chưa thấy tôi chưa thấy tôi nửa cây đưa cái khiên đây chạy lộn hunter nó tới nữa rồi chó đó bực mình lắm hai thằng giờ một thằng thì quýnh được với hai thằng nào ném máu chó không nó đi kiếm tôi vòng vòng <laughs> dễ gì nữa kìa xuống đây chạy má nó nhanh quá nó thấy tôi ê leo xuống nó đá này ui dạ tôi tàng hình tôi tàng hình nó thấy tôi canh đường phóng lao phóng lao phóng lần hai ôi nè nè nè nè nè nè mày chết đi xong rồi má chó này ra đây thằng chó thằng chó né nãy mày hay lắm mà Tàn canh me tôi kiểu mà Tàn canh me tôi quýnh đang solo có nhảy vô hai thằng quýnh thằng không Kiếm thúi vừa thôi có cái xà rong mới à đây tôi chuyển ra thiền thôi chủ yếu mình ra mình giết thằng đó thôi mà. dịch chuyển về đây có chiếc tàu nè mình sẽ chạy qua bên này giết hết mấy thằng ờ, trong hội top la để mình nâng cấp spear lên cho nó mạnh với với tụi nó thì mình được vũ khí nữa ra thôi con heo con heo con heo nghĩ gì từ hồi mà mình tôi bị con heo nó quýnh chết ba lần mà tôi thấy heo tôi giết không ưa con heo nữa kìa mày mày ra đây thằng lồn bây giờ dám cắn tao hả dám cắn dám dám cắn cắn không ra đây kêu tàu thôi ngồi đó đợi chứ tàu mình tới đợi tới tối luôn đánh dấu lại một ngàn mét một cây số là tới tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu hình như nó trên tàu hết ta hình như nó trên tàu Vậy là phải ờ, chiến đấu rồi Nó cho mình nâng cấp tàu không thôi Nó đang đánh rồi, nó cho mình nâng à, Đánh luôn ơ núp xuống mà tính tòng tôi ấy da tôi thủ văn rồi con mẹ mày kệ nó tông Ông mày tấp vô chiếm rồi, má mấy con tàu khác khó chịu quá ơi nó chết luôn rồi không cần phải chiếm chạy luôn anh em có comment gì không ta sao nó không nhảy lên nữa ta chắc là giờ chắc hào có comment quá à. để coi comment coi ở đây ờ, bị nhạc bản quyền không rep hên xui tôi chưa thử mà chắc bị á mà không mà cái video này á, là tôi sẽ up lên youtube nữa nên không được để cho dính bản quyền hồi nãy là mình lấy được cái gì ta cái đôi dài hả hồi nãy mình lấy được cái gì găng tay đi tiếp thôi còn một chỗ nữa đây nè thằng em cấp 16 thôi vòng lại anh em thông cảm nha kiểu nó không có hiện cái cái cái cái comment đó tôi đọc đâu có được đâu đúng đường chưa về qua đây tắp vô các thành viên hội đúng rồi ừ. nó đi tùm lum hết trơn nó đi mỗi mỗi thằng hướng kiếm để đi lấy cái mày đai để nâng cấp độ thì cũng khó nữa có cái nhiệm vụ ở đây nữa kìa hình như cái này nhiệm vụ chính luôn thì phải I don't... I, so I'm, why would... After... I'm... That's... Other... I will go... Thôi cũng cùng đường, thôi đi luôn Thấy con ngựa tôi không? Má vượt biển luôn á Nó từ bên đảo bên kia mới vượt biển qua đây luôn á Kinh There it is, the copper mine. gì đây Cô này vô đây phải uốn lộn rồi Teleport ừ. Má hay con ngựa tôi kinh không Nó ghê hơn tôi nữa Tôi còn phải đi thuyền tới đó Nó là vượt biển luôn tao vậy mà như tụi này tụi tụi Spartan mà 70 mét chí mạng chí mạng không chết nó có cái giáp trên đầu chí mạng cái này là có giáp trên đầu từ từ để nó ra nó nó xem xét tôi cho nó lên đường luôn cúi cái đầu xuống rồi khó chịu vậy ngoài đứng yên đứng yên nè đứng yên giết hết mấy hạng dưới này nè hàng trên này đó Má nó né hay thiệt chứ Còn Còn xíu máu Nó không biết tôi cha này <laughs> Ây da Mẹ Mẹ mày Ui da giỡn mặt với tôi cứu dân làng rồi nó lên kìa nó nó lên nó lên nó lên ra đây Má nó né cái cắt cổ của tôi Đỡ Ý. Nè Nè Nè ảo tưởng ơi <laughs> từ từ nha Hết rồi Nó kêu tôi đi trả nhiệm vụ Nhưng mà Đợi tôi đi giết cái thằng Thép ta luôn đi rồi mình hoành lại trả nhiệm vụ luôn mấy cái đồ gì đâu không chắc xíu ghé thằng thợ rèn bán hết quá thằng đồ xanh không xài gì xa dữ lắm dùng ngựa thôi rộng thấy ghê thì mới đi được có 200 mét Steam nhiều game hay lắm ừ. tôi biết mà vấn đề là không có tiền để mua sao tối thua vậy anh đi đúng xa luôn coi map rồi sắp tới rồi cái khu này mà chưa mở map nữa đi xa quá xíu hoành lại chết luôn thằng này chắc cũng nhanh thôi nó chỉ có cấp 16 à tới careful. Đông lắm. Quá trời. Dòng lên đỉnh núi rồi giờ là mình bỏ tiền ra mua thẳng luôn Ừ. Hồi trước mua đĩa về cài Cài có khi bị lỗi đi Hoặc là chơi không được Đi đâu nó phải đâu phải ở đây. Nó trong núi. À. Từ từ. Nó xuống đây. Ngốc này mình không phóng lao được. Cấp 16 chắc phóng là chết á. đông dữ lắm trời ơi bắn không vô máu nữa phóng lao hai này đâu có chết đâu khó ăn lắm kiếm đường khác thôi hai nó gấp 16 nhưng mà nó nó nó có cái màu nó có cái cái cái viền vàng trên đầu á thấy không là hai đó là hai thằng kiểu mà leader cũng trâu lắm phóng đam không vô với thằng dưới cửa bên này đó không đi cửa sau được thì mình đi cửa chính đi cửa chính xuống rồi xuống nó xuống nó xuống vô trong rồi ừ, tôi vô trong mà tôi kia không phát hiện ra tôi nữa từ cái khu này chắc Ủa sao có mình nó ta mà nó ngủ luôn rồi à, rồi xong giờ xong rồi nó ngủ rồi vô cắt nhẹ cái tiết Giết Giết con chó nè Giết con chó Giết con chó Một đâm Lại có cái xà đông khác nữa Xà đông của bắp Đủ chưa ta? Đủ đồ để nâng cấp chưa ta? Dịch chuyển ra đây trả nhiệm vụ Nâng cấp spear sáu cái này nè như 7 cái mới nâng được đúng không đâu rồi nè 7 cái mới được hết rồi nó chờ thêm manh mối cái bài này mình chưa giết được nữa phát hiện ra mình tranh thủ nâng cấp con tàu ấy. tăng tốc chạy thôi xong giờ đi đi ra đó đi ra rồi dịch chuyển về hướng con tàu có đường ra không ta đấy tính ra hàng này hàng cục luôn nãy tàu đấm à, cái tàu đấm đó mình lại được mình được đồ nha nó auto nó nó nó lưu nó nó đưa đồ cho mình luôn chứ không nhất thiết là mình phải ờ, lên đó mình chiếm mình giết nó tàu nó chìm nó tự đưa đồ cho mình luôn Rồi, dịch chuyển về. Cái đảo này còn nhiều chỗ mình chưa mở map. À muốn nâng cấp con tàu là phải đi kìa nó ghi kìa. Lấy mấy cái mảnh á, mấy cái mảnh để nâng cấp con tàu á là mình phải ờ, đi chiếm thành mới nâng cấp tàu được Have you found my Yes. That's It turns out. Cái đôi tiền chứ. <laughs> Đâu phải làm không. Lên cấp. Tôi nói là từ từ từ cấp 20 lên cấp ờ, ba uh, mươi mấy nó nhanh lắm. Dùng nâng cấp luôn. yêu cầu tôi spear nó phải ờ, mạnh hơn nữa cái đòn này tăng đam mũi tên tăng đam cứ thấy nương này đi level ba giờ là đụng thằng nào là giết thằng đó không có sợ cấp cao nữa xong rồi hay là mình chạo qua đây mình mở map ta mở map đây để mình dễ dịch chuyển dịch chuyển qua lại đồ mỗi lần mình đi xa lắm 500 mét có mỗi lần mình đi không 500 mét 500 mét không chưa kể ờ, đi thờ đi nếu mà khác đảo đi thuyền là phải cả ngàn mét hai ngàn ba ngàn mét giờ mà bát trước thì chắc ăn hình như cái đợt này tôi chơi con này tôi chơi lại con này á là ít solo ít ừ, kiểu ra chiến trường ha nhớ phần trước mình ra chiến trường suốt chắc mở máu rồi tôi ốp thôi hôm nay nghỉ sớm nha anh em nói sớm sớm chứ cũng 12 ờ, giờ hôm nay tôi mệt á nghỉ sớm mai dưỡng sức nếu mà mai sáng ờ, tôi tỉnh tỉnh thì ờ, tôi sẽ livestream buổi sáng luôn làm khoảng khoảng cỡ một tiếng làm một ca thôi rồi hai cái tám mấy nếu mà tôi khỏe nha còn không thì thôi một ngày một ca cũng ổn rồi sắp tới rồi hình như chỗ này là mai mốt là mình sẽ mở được cái mấy cái vũ khí đồ mấy cái chỗ tàn tích vậy nè vũ khí ờ, thần thoại tính là trên cái đảo này không có gì để để để, để làm rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video ha giờ nghỉ thôi ngày mai tiếp tục bye bye